lũy tre xanh xóm làng thấp thoáng mái tranh nghèo bóng dáng mẹ cha kỷ niệm tuổi thơ bên gốc gạo cây đa đêm trăng sáng mắt ý ngọt ý ngào anh thương ai tháng năm chẳng phai dù tháng ý năm ý dài mối tình không ý phai chọn lời thương ý nhớ anh vẫn đợi chờ giữ mối tình quê mặn mà trong nỗi nỗi nhớ anh ngày mai mối riêng mình đêm lung linh dáng cười xinh đẹp ai mối duyên tình ta nguyện cùng với nhau trọn đời thương đi nhớ đi tới bên bờ hành y phục bên nhau tình mình đẹp mãi mãi đến mai sau